clip hồi nãy <clears throat> thì kiệt uh, nói về chủ đề là kiệt chỉ là người truyền tin <clears throat> chứ không phải là thầy hay gì hết thì giờ cái clip này kiệt nói là <clears throat> sự dàn xếp giữa thiên ma giữa trắng và đen thôi mình nói vậy dễ hiểu nha trắng đen ừ, vậy dùng trắng đen nghĩa là gần đây bao nhiêu chuyện biến động chết chóc tan thương trên trái đất này ở trên nó tam thánh tòa và các chư phật thiên ma nó cũng có thế lực trển cũng có cái ghế giống như trong liên hiệp quốc nó cũng có cái chân trọng đó <clears throat> thì có sự trao đổi trao đổi là nó sẽ được tiền cái là vật chất thế gian này bữa mình nói vấn đề Rothschild rồi Goldman này nọ là thiên ma không á thì nó sẽ giàu giàu khủng khiếp cho nên bữa nay tiền lời á, là nó hạ xuống 0% interest World Bank mà hạ xuống là thiên ma một bên á, thì sự chết chóc tất cả những cái dông hồn chết chóc mà từ Vũ Hán tới mọi nơi động đất thiên tai thì trong kinh địa mẫu thì nó nói đọc dán đọc kinh địa mẫu gom lại một bình rồi lúc đó đó xuống như đại học những ai mà được chết dũng chữ được chết trong cái thời này không phải là là, là xấu đâu về đó học hỏi lại thanh lọc lại rồi đầu thai trở lại còn những người chết mà cũng những cái giai đoạn mà gọi là bình thường như bệnh chết nhà chết cái đó là cái cái cái chết chóc đó là khác còn chết chóc mà trong thiên tai địa chấn hay dịch rồi đó là chỉ bỏ xác thôi thanh lọc rồi nhưng ờ, như ờ, tiễn ờ, quân vậy đó và cho trở lên lại thì kinh địa mẫu có nó ra coi lại cái đó nó sẽ còn tiếp tục dài dài nhiều nhiều chuyện nữa mình thì ờ, người truyền tin thì ở trên cho mình ờ, nhả xuống một chút thì mình nhả chứ mà kỳ không có dám nói nhiều nhiều ờ, lậu cơ nhiều kỳ lắm <clears throat> mấy cái hiện tượng bây giờ con người mình á rất là nhiều người mất lòng tin ở Phật rồi cứ chạy theo những cái hiện tượng thần thông này thần thông nọ cái đó là thường thôi <clears throat> tất cả thiên lý thần cha mở cổng xuống thì họ có muốn xuống bồi đức lập công rồi tạo để lại cái dấu ấn của thế gian thì họ lập phe này phái nọ dạy cách thiền này thằng nọ nó đừng có nên theo chỉ lăng nghiêm thập chú lại sám hối cứ vậy thôi là sẽ thành phật theo mấy thầy mình mặc áo vàng à tuy thời nay à, chính à, thời nay có những thầy coi là không đủ đức độ đi nhưng mà cũng đừng có quá cực đoan thì mình kính nửa nửa thôi thì mình cứ lấy cái phần là mình may mắn mình gặp thầy đàng hoàng đó, thì phước của mình lắm á cứ theo Phật học tranh lăng nghiêm thập chú đừng có nên thiền thiết hay là gì hết bây giờ quý vị có biết á Trung Quốc nó cứ nghĩ trong đầu nó là đã nắm được nước Việt rồi nó muốn nắm luôn khối người Việt hải ngoại để mà đồng thuận với nó cho nên họ mới làm cho những người là bác sĩ kỹ sư họ muốn tóm lại những cái thành phần trí thức ở Mỹ này, nước ngoài nè họ mới lập ra một đống tất cả các loại thiền thiền này thiền nọ rồi yoga này nọ nhưng mà sau lưng là cái là họ tổ chức hết để thành ra một cái uh, kéo nhóm đây chị rất là lẻ loi có một mình một ngựa một cái thiên long sơn tiếng nói nhỏ bé mà không có làm được gì mà mỗi lần rụt địch cái là cả đóng thằng nó lên hỏi thăm sức khỏe trên núi thiên long sơn một tháng khoảng phải chục ngàn người lên trong đó là hơn phần nửa là người hoa nói tiếng tàu có một lần ông đó ông là lính của Mao Trạch Đông mà vợ ổng thì lại à, à, lại Phật mình cứ à, nói theo những gì mình biết mình nói nước tàu mình nói cách đây 3 năm 4 5 năm mình gặp ổng mình nói nước tàu sau này chia năm sẽ bảy ổng nổi sân lên ổng đứng muốn quýnh mình ấy nó không phải tao nói thiệt nó nói về ấy thôi để mình lại sám hối để mình khấn cho nước tàu bớt cái nạn tai nó sẽ vậy vậy vậy mà ông cũng giận mình á nó là tinh thần dân tộc họ rất là cao người mình không hiểu làm sao không thương người mình mà người ta biết họ sai nhưng mà họ vẫn binh thôi mình không dám bàn mấy vụ này mình bàn trở lại là thời nay nè chỉ ráng tu tập đừng có ờ, sợ hãi khi mình ờ, ở trên vậy á nói cái việc nhắn lại cho các uh, quý vị á khi mình uh, bình thường mình đừng có sợ hãi khi mình sợ hãi á, cái lực của mình yếu cái tinh thần mình yếu thì uh, con virus hay là gì á, nó sẽ làm cho mình uh, xong á còn nếu mình cứ bình thản sống chết có số ngày nào sáng cũng gán lấy cuốn kinh lên đau lô xuống mà đọc để thôi đọc đại bi cũng được còn cứ lại sám hối thành tâm được lăng nghiêm để cho tránh bớt mấy cái vụ mà đọc lăng nghiêm á nó có tránh kiến à, đầu à, à, ma rồi không dám bán khi mình đi uh, đi nghĩa địa hay đi ngang đâu hay là đi đám ờ, ma gì nhà ai gì đó bọn này nó nghe nhiều khi đi mấy chùa chứ nghĩ đi chùa là mình ấy không phải <clears throat> đi chùa là chùa nào cũng thờ dông ở trong đó có triệu ờ, dông một cái dông mà được cái hình nằm trên đó là kéo thêm đóng dòng bạn nữa mà mình đi ngang đó họ bám cho mình đi về nhà lúc đó mình còn ờ, mệt á đi cũng tốt á, nhưng mà phải coi kỹ à còn ở nhà chắc ăn nó không có đi theo mình được mình à, dẫn nó về nhà mình đó là cái thời nay là thời nhị gọi là cái thời à, thiện ác bỏ chung một bình sàng lọc lại rồi xưa đi học một khóa trên học khóa rồi xong mới ta đầu thai lại để mà lo cho cái quả địa cầu kế tiếp để vào thời thượng vân thánh đức nước việt á, sau này á, rất là hùng cường là cường quốc của thế giới nhìn thì giờ nói không ai tin đâu thiệt giống như hai năm trước chuyện nói sẽ có mấy vụ này xảy ra cũng không ai tin nhưng mà nó sẽ như vậy lý do sau khi uh, Á Châu và những cái này ổn định á, nước Mỹ nè sẽ có chuyện lớn ừ, cho nói cái thành phố Silicon Valley này nè nó không có còn là cái thu hút của thế giới nữa thì ờ, người mình ờ, không về á cũng tự động cuốn gói đi về à tại vì bển làm ăn giàu hơn là ở Mỹ mà nhà cửa đồ bển cũng rẻ hơn quê hương mình nữa mà người sau này không có giữ như người bây giờ người bây giờ mấy đứa trẻ nhỏ lớn dữ quá cũng khó trách được tự vì tối ngày á, thấy mấy đứa cháu bên Việt Nam á, ăn học học từ sáng cho tới tối học thêm này thêm phụ trội thêm kia thêm uh, anh hùng lê văn tám nguyễn văn trỗi võ đại sáu nó thuộc lào lào à mà chú đại bi hay lại phật tụi nó không biết rồi à, nó học cái gì đâu không mà về không có tác dụng gì hết mà làm đứa nào đầu óc cũng muốn bị điên đó thiệt là tội nghiệp rồi cộng lại ba cái điện tử về à, xe xua cho nên học lại bi để mà qua cái nạn ở nhà lại sám hối ở nhà được rồi cái này à, mình chỉ à, khuyên là theo thầy theo chùa chứ đừng có chạy theo à, thần thông này thần thông nọ hay là ông này bà nọ à, lúc này là lúc quan trọng mà khi người mà tinh thần mà yếu á, dễ bị à, lôi cuốn vào mấy cái này lắm á, phải coi chừng ở trên cho mình hôm nay xuất hiện lộ cơn chút là cũng mấy vụ này và đồng thời à, chấn an Phật Di Lạc sẽ rời thiệt để mà chuẩn bị đón ngày mình giờ à, quét đường dọn đường giống như mỗi lần mà vua đi hay là gì đi có mấy mấy dọn đường mấy lính dọn đường à, mình là lính dọn đường à, mình nói vậy chắc ăn còn nếu sau này Phật Di Lạc không ra đời thì lỗi của mình chứ mình không phải là thầy mình nói lại lần nữa không phải là thầy cũng không phải thầy bói cũng không phải thầy pháp cũng không phải thầy tăng cũng không phải thầy giáo đừng ai kêu mình là thầy kêu anh em bạn bè với nhau được rồi tôi chỉ là người uh, có duyên tiếp xúc được thì biết gì chia sẻ thôi đó là vậy tôi cũng không có kéo phe <laughs> kéo phá gì ha. mở cái núi năm năm nay chở ai lên là cũng thấy tôi à, cực khổ dằn à, nắng dầm mưa đổ xi măng trồng cây à. tôi đâu có làm gì đâu thì cũng là mục đích nó gì cũng kêu làm đó để cho người ta lên đầu óc thoải mái tỉnh táo về hướng Phật còn cái nữa hồi xưa đức thầy giảng cho việc nghe cách đây 5 năm ngày về ngày nói con có biết thời nay là thời mạt pháp thật giống như trong kinh ngày rồi sắm ngày có nói thầy giờ như gỗ à, cây sơn ở ngoài thì à, tốt trong thì à, mọt rong gì đó đại khái câu đó đó thì nói thật nhưng mà cũng không phải ai cũng vậy nha phải coi kỹ mình đừng có đũa cá nắm xưa lúc mà đức phật thành đạo ma dương nó quá thân xuống nữ phụ nữ gái rồi đẹp vũ vũ hoài vũ ngày đâu có được thì sao lúc đó nó mới quậu lên nó mới uh, phán cho cái lời nguyện nó nói sau này sau 2.500 năm hôm nay ta dụ ngươm được thì ta sẽ cho đại tử thôi xuống sau này cái cạo tóc giống là đại tử nhà người, mặc áo vàng giống nhà người, đọc kinh của nhà người luôn quậy nhà người, lúc đó đức phật không trả lời được chỉ có rơi lời thì giờ có cái nạn đó nhưng mà nên nhớ đạo phật chỉ là giống như núi thôi hả mình xuống dốc bây giờ từ từ mình sẽ lên dốc lại nha mà thắng thua thì chuyện thường tình của nhà binh cho nên giữ lòng tin đừng có thấy một người sai chạy theo à, nắm của cả đám có người nào ra người đó trong chánh có tà trong tà có chánh quan trọng nhất là đạo Phật là tỉnh thức chữ Phật dịch là tỉnh thức có nghĩa là một người lúc nào cũng phải bình thường không có cái chuyện là là kêu mây kêu gió hay là tịnh kinh in sách gì hay là mấy cái đó đừng có tịnh đạo phật chỉ ba tam đại tạng kinh đọc không hết cần gì thêm mấy cuốn sách nữa trời không có cần thiết ừ. xưa à, ngày a nan nói kinh thời mình đọc là kinh dễ còn những cái kinh mà trong hy mã lập sơn mà còn trọng á đưa ra mình đọc là điếc luôn á không hiểu luôn á còn những chị kia còn biết nhiều chuyện trên kia nữa mà kiểu đâu em nói nói dưới này cũng không hiểu nữa tất cả những thầy mà có tu giỏi nhất thế gian có ngồi thiền nhập định tiếp xúc được với Phật thì chỉ là giữa vị đó với vị Phật đó có duyên chứ còn những chuyện cao siêu á chỉ có trên thương thì, thì hỏi hiếu kỳ cho nói cho mình biết hay là có ông rộng ông xích long á, ông về ông mượn sổ của thiên đình á, rồi ông lật ra ông nói thì à, mới biết thôi chứ anh thấy nhiều chuyện như này ngộ lắm À, chởn cũng có nhà hàng nè nghe không phải sorry chởn cũng có nhà bếp cũng có tiệc tùng lâu lâu cái à, ra ngồi với ông rồng ủa không thấy ổng ta thường có ổng là ổng bay vòng vòng vòng vòng trong cái phòng á trời mấy cửa kiến muốn bể luôn vậy á cái nóc nhà lượn lượn rồng rồng à, cái sức cái hơi gió ổng mạnh lắm người thường vô ngồi sợ cái nhiều bữa vô thấy im re lạnh ngắt có ổng là phòng ấm vậy lắm cái <laughs> hai ngày sau hỏi cái ông về ông nói Ồ, lên trển ăn tiệc rồi thì trển có như đời sống mình vậy. nhưng mấy cái này không biết dùng kinh nào tả và mình nói thì chắc ngoài cái trí tưởng tượng của có thiệt hết thì trển cũng có đàn ca càng thác bà ca cho mấy vị đồ tiên trời nữa có hết bữa nào à, từ từ đây kể mấy cái chuyện trên à, đời sống ở trên thiên đàng bây giờ mình chỉ kể đời thế gian đây thì là hiện tại nè là giữa trắng và đen tạm thời tam thánh tòa xử bữa giờ xử bữa mấy clip chứ mình nói có xử mấy tháng trước về vụ vũ hán xử cho nó cho nên bây giờ tụi nó quá chơi vào vừa bề này mép nó giàu quá nó dư tiền nó gom vô đóng khủng hoảng kinh tế là nó giàu bây giờ cái nước nào mà không mượn tiền nó là chỉ có phá sản cho nên giờ Trung Quốc á, nó lại chức cổng lại vô để mượn tiền để sanh tồn thì á, nó xuống thế gian nó nắm về tiền bạc vật chất con của Phật á, thì phải buông mình chạy theo à, mấy cái đó thì uh, Kiệt cũng uh, phải gán làm làm những cái sức lao động của mình á, thì nó khác đồng tiền của kiệt đổ ra rất là mồ hôi nước mắt không phải dễ đâu đứng thương trường cạnh tranh với người mỹ tụi nó kỳ thị dễ sợ lắm khó lắm để có tiền để làm đờ đạo xây chùa xây núi chứ thì cũng không có giao duyên với ai cũng không có gây quỷ đó, nói thật để cho thì cũng không có làm gì để mà ảnh hưởng đến cộng đồng và chính trị để bà con mình không có gây quỹ cũng không có ầm sĩ lên tivi truyền thông mà nói này nói kia bây giờ mấy vị cho lộ cơ tự làm mấy cái clip nhỏ nhỏ này thôi mấy thằng phố sai này kia nó biết để phỏng vấn vậy đó tự nó cũng tất cả những đó là tùy duyên chứ không có tìm tới ai hết á còn mình mở cái ngày thứ bảy bốn giờ rưỡi á là tại vì comment nhiều quá không có trả lời nổi để cho mọi người có sự đoàn kết à, hiểu nhau về mặt à, tâm linh chia sẻ chuyện đời chuyện đạo vậy thôi ở à, ờ, dạng à, bình dân chứ mình à, mấy nhà chính trị cao siêu rồi mình không dám đụng rồi anh à, Kiều mấy anh đó cao siêu quá mình không có đụng tới họ tầng lớp cao mà mình không có mình chỉ nói ờ, thường thường thôi không có lưu lót như vậy cho nên ờ, tâm nghĩ sao nói ra lời như vậy thì mình có ờ, văn chương chữ nghĩa có những lúc sơ sót thôi xin các bạn các quý vị các bác các chú <laughs> xí xó nha ngồi nói kiểu này cũng vậy đâu có rảnh đâu nói này chút vô hãng là phải hợp hành giống như đang đóng bằng đang nói này cái vô hãng là phải hợp với kỹ sư toàn là điện tử với kỹ thuật cao siêu không à. làm đồ hãng như làm đồ à, của à, lên bắn cái thiền không gian không á rồi phải dạy cho đám kỹ sư chịch cái là hư tốn bao nhiêu tiền đâu được vô đó phải ngồi nhắm mắt lại tỉnh lại coi mình đang ở à, khúc nào tức là mỗi tiếng đồng hồ phải đúng cái cái công việc đó đang nói chuyện này thì phải nói chuyện gì vô hãng là phải vậy thì về lên núi rồi phải nghĩ đến chuyện núi con rắn con rết trồng cây đổ xi măng đủ đóng đủ dai hết không có dai nào thiếu mình hết nhưng mà dai nào ra dai đó à chứ lộn xộn làm không có ra việc được nên cái clip này mình nói chủ đề là nó sẽ còn tiếp tục nhiều cái màn lắm à, nếu mà trước khi mình bị à, cô 19 tấn công mà mình có một chút xíu hướng về Phật thì là được Phật cứu đó là cái clip này thì gán đi à, chết không có hết nha đừng có nghĩ chết là hết à quan trọng chết là mình là kỳ này chết là ở trên là được ở trên rước rồi xong đó sàng lọc lại rồi cho mình cái thân mới đầu thai lại đẹp hơn mạnh hơn ví dụ ai mà không muốn làm gái nữa thì cũng có nguyện bây giờ luôn thì mong giờ này mọi người à, tu chỉnh đọc chú đại bi vô kiếm thầy đồ giỏi đi chùa bình thường đừng có chạy theo à, thần thông hay là gì gì đó nghe đâu có những môn phái nào mới ra đời ở Việt Nam hay là chỗ này chỗ nọ đứng chạy mấy cái đó của mình là à, đạo Phật là mấy ngàn năm đã chứng là nghiệm hết rồi cái gì nó rõ ràng hết giống như ờ, mình biết cái này là đúng đường thì mình đi còn giờ đừng có thấy uh, mấy thầy à, mới trẻ mới ra rồi làm không đúng là mình cứ coi hết đạo Phật không đúng không phải như vậy đây Phật tử cũng vậy mình biết mấy chùa không đúng nhưng mà dù sao á sau nó làm có thể sầu nồi canh nhưng mà tùy theo mình mình phải hiểu à cái nào mình lượt lại ông nói 10 chữ tiểu nào ông nói trúng thì mình nghe Ờ, cái nhiệm vụ của mình được lộ cơ chút chút là chỉ mong trấn an các quý vị trong cái thời điểm này đừng có gì sợ hãi mà chạy ờ, <laughs> đi xin bùa xin ngải hay chạy theo ông nào mà gọi được mây được gió ma quỷ nó cũng thần thông hơn ờ, bồ tát ông phật tụi nó dữ lắm nó, nó gọi gì cũng được nó làm cho mình động đất lũ lụt được nữa chứ đừng nói mấy cái đó mà cuối cùng mình bị đi theo nó là bán ừ, không nên chỉ theo Phật thôi Di là Phật clip này nhỏ nhỏ trên đường lái xe có gì giao duyên à, hẹn cái clip sau xin chào